nói về rút câm thì à, hầu hết những người mới tập rút câm và cái à, bánh mà rút câm đầu tiên của người mới rút là bánh trước các bạn mà bánh trước nếu mà dùng thắng về thì càng tốt tại nó sẽ giúp cho chúng ta thấy bằng mắt được cái độ chính xác gần 90% thì à, cái bàn cân tập tuôn nó cân cũng tương tự nó dựa vào theo cái cái phổ đây tôi có mấy cái loại phổ nhưng mà dùng thông về để mình nhìn bằng mắt á mình có thể nhận biết được thì à, thường các bạn thấy cái phổ đây đây là cái à, tâm nha cái đường trực tâm của cái phổ đi xuống dưới thì dưới này là hai cái à, má đầm hai à, bên má phụ gắn cái đầm vào thì à, từ cái trực tâm của cái phục đi phía, phía sau á đi về phía sau của chiếc xe trên sườn ngay tầm dông tới đến ngay cái à, chỗ ngồi của chúng ta đó, thì nó là cái trực tâm là cái tâm của xe thì bánh trước bất cứ bánh trước nào cũng vậy đừng bánh trước đầm uh, thắng địa thắng càng thắng về bánh lớn bánh nhỏ đều bắt buộc phải nằm ngay tâm thì các bạn biết nếu mà để biết rút chính xác á, hay không thì chúng ta khi chúng ta rút cái bánh trước xong mặt A đi bây giờ mình mình nói mình đây là mặt A rút xong chúng ta để vào xong chúng ta đo nếu mà nhìn mắt thấy ok rồi muốn kiểm tra là chính xác rồi đó chúng ta lấy cái bánh ra xây lại mặt B thì chúng ta kiểm tra càng thẳng cái này chỉ nhìn bằng mắt thôi nha thì các bạn thấy trên cái phục nó có hai cái ti đây hai cái ti nó song song đó đúng không thì khi gắn càng thắng gắn bánh trước vào thì à, đừng thắng đĩa chúng ta cũng có à, vành thắng đĩa chúng ta cũng có thể dùng càng thắng B để kiểm tra được thì chúng ta hai càng à, hai càng tháng trước các bạn thấy đó là hai cái con mỗi bên có lông đền cặp lông đền lông đền hình bán nguyệt lông đền lõm lồi đó con cặp thì đều bằng nhau nha các bạn thành ra cái hành trình của nó bớt hành trình của càng thắng nó đi vào đều như nhau chứ nếu mà bên lớn bên long đền lớn bên long đền nhỏ là không được nha bắt buộc phải bằng nhau thì bây giờ tôi có cái bánh này để à, xem có nó có đúng hay không thì mình sẽ là cái chụp để để mình nói à, concept để mình để xem có nó đúng hay không thì mình lấy cái à, tâm của nó để mình chỉnh cái bàn của con cho nó đúng thử xem nha rồi các bạn thử nhìn hai cái à, má thắng nè hai thanh nhôm của càng thắng đó nó có song song thấy không? nó có song song với hai cái ti hay bên không nó đều không rồi bây giờ xem mặt nha kiểm tra mặt bên kia các bạn thấy sao nhìn bằng mắt thấy có thể là mình có thể đón được 90 phần trăm đúng không còn nếu như bánh bị lệch về bên trái theo hướng của các bạn ấy, thì là về bên phải đây là về bên trái thì nếu mà là về bên phải nha thì tôi lấy một cái bánh khác tôi chưa đốt cầm và chỉ à, gá đầu cầm cho cứng thôi trần luôn rồi các bạn xem nha má thắng sát nha má bắn bên phải sát nha giờ bên trái đưa vào các bạn thấy không hai cái má thắng bên đây nè nó không song song với hai cái ti và khoảng ờ, trống giữa bên ờ, giữa cái niềm bên ờ, phía bên này bên tay trái với bên tay phải không đều nhau rồi để chúng ta kiểm tra lại mặt trái của nó hai mặt rồi bây giờ là gì bên đây bạn thấy không rút được cầm chuẩn đúng chính xác thì chúng ta phải rút được bên trước bên trước đúng thì ta mới rút được bên sau còn nếu mà mới vào nghề rút câm mà chúng ta rút cái à, bánh bánh sau đó, là không được mà rút bánh trước là để rút nhanh và dễ dễ rút đó, là chúng ta rút thắng V tại vì thắng V đó là đừng không có thắng đĩa đừng thắng V nha đừng thắng V là không có thắng đĩa không có thắng đĩa thật ra hai cái mặt mà để gá câm vào đó nó gian ra ngoài hết ra ngoài vào cái má phục ra những cái cân đó nó tạo lên một cái tam giác cân thì chúng ta rút hai lực của hai bánh á, hai cái, cái lực của hai, những cái cân nằm hai bên khác nhau đó nó đều nhau còn nếu mà đồng đĩa đằng trước á, thì bên nặng bên nhẹ bên chịu lực bên đĩa nó chịu lực cứng hơn nhiều hơn còn bên à, không có đĩa thì nó chịu lực trước hết các bạn khi à, các bạn cân một bàn cân thì các bạn tốt nhất à, kiếm cho tôi cái đầm cái đầm trước ngang qua trăm thôi tại vì thường 100 cái đầm 100 là cái thường cái đầm mà chúng ta thường hay rút nhiều nhất đúng không thì lấy nó làm cái à, cái mẫu cái à, mẫu để mình rút sau đó chúng ta vẽ một cái tam giác cân tam giác cân thì các bạn nên dùng eke nha các bạn các bạn nên dùng eke nha các bạn xem đây đó dùng eke vẽ cho chính xác đây là tôi dùng giấy cạc tông cái thùng cạc tông của nước suối La Vi còn nếu mà các bạn à, xác định mà đà, vẽ một cái bảng như thế này và mình dùng nó luôn làm một cái miếng như thế này thì chúng ta nên ra cái tiệm à, cắt BK đó chúng ta đưa chiều chiều ngang qua nè bằng đùm nè là 100 nè cái này là bánh xe đạp nha các bạn hai cái này là hai bên đây là câm đây còn này cái đường tâm đây đây là cái niền nó thì thường thường là chúng ta rút bánh 26 xe thể thao thì rút uh, bánh 26 anh nhiều nhất thì chúng ta lấy cái bánh 26 làm cho nó dễ nếu các bạn có 28 29 700 cũng được bánh nào cũng được nhưng riêng tôi tôi thích làm 26 tại nó dễ hơn thì đây là một cái bánh nha các bạn nó dài lên đây này tôi cắt làm đầu đó rồi để bây giờ chúng ta tìm được cái uh một tam giác cân chính xác hoặc là hình thang cân chính xác thì các bạn xem đây nha hai con tán cổ dê này nè đã xả ra rồi nó không còn bóp cái uh, trục chính nữa trục chính nữa nên các bạn xem nó di động đây đúng không Đó, bàn cân nó chạy này các bạn đây thì khi chúng ta tìm đúng vị trí và tạo cái cái tam giác này tứ giác này là hình thang cân hoặc tam giác cân thì hành trình của hai anh này nè cũng bằng nhau rất quan trọng và khi chúng ta di chuyển nè bóp vô nè các bạn xây ha, đưa vào ha hoặc đi ra ha xe nè nó di chuyển ra vào quan trọng là di chuyển bằng nhau không có bên nào đi nhiều không có bên nào đi ít không có bên nào tất nhiên là nó không có đi trước đi sau rồi nó đi vào bằng nhau bằng nhau khoảng cách di chuyển bằng nhau không có bên nào đi nhiều và bên nào đi ít nhớ các bạn cái điều đó rất quan trọng nha Rồi. trước hết là chúng ta dùng cái đầm 100 đây các bạn có thể các bạn à, để vào kẹp lại kẹp lại khá cứng nha rồi sau đó các bạn xem chúng ta lắc nè đây thì chúng ta tìm cái à, định xác định cái à, tìm vị trí đúng của cái thanh kẹp hai thanh kẹp bánh này nè chúng ta xây cái lưng này là chúng ta dễ làm hơn còn phía bên đây thì khó làm nha thì các bạn xem đúng không đi qua lại rồi bây giờ các bạn xem làm sao tôi sẽ tìm cái tam giác cân để xác định à, để xác định được vị trí tâm của bánh xe đi đường dài thẳng xuống đây thì chúng ta trước hết cái bàn của chúng ta để nè nó phải phẳng nha các bạn cái bàn cân không nghiêng qua nghiêng lại nha cái điều đó cái yếu tố đó yếu tố rất quan trọng nó là cái điểm gốc á cái bàn mà nó nghiêng á là cái bàn cân sai không đúng nha rồi bây giờ xong thì à, có hai cách cách thứ nhất á, là các bạn đo hai bên đây nè giữa hai cái trụ à, hai trụ à, cố định nè hai trụ cố định chứ không phải hai thanh di chuyển nha rồi các bạn kéo đo từ đây qua đây là bao nhiêu các bạn chia làm hai chia làm hai ha chia làm hai nếu như các à, bạn có thể lấy à, miếng băng keo trắng hoặc là sợi dây gì đó các bạn à, căng từ đây qua đây nè từ con con tán này nè qua con tán này sau các bạn vẽ một lấy cây bút á các bạn mắc đó làm dấu nó là ngay trung tâm thì các bạn sẽ lấy sợi cái đùm trước trên đây các bạn à, nói là 100 các bạn chia làm đôi các bạn lấy chính xác nha các bạn lấy sợi chỉ đó cột ngay chỗ này rồi chúng ta cột xuống cái à, kéo xuống cái điểm này cho đúng ha cho đúng tất nhiên đúng đây á là chúng ta thả lập lòn đó chúng ta dùng con tán con bù lon con tán gì nó nặng chúng ta cột đây thả xuống là chúng ta nhìn xem cái sợi dây cái đường trung tuyến đây nè cái đường phân giác đây nè là nó cắt cái à, hai tam giác cân này ra làm đâu nè và cũng là hình thang cân này ra làm đâu nè nó phải chính xác nha chạy ngang cái điểm mà chúng ta chia khoảng cách là làm đâu nè đúng chính xác là chúng ta đã xác định được vị trí đúng đó là cách thứ nhất cách thứ nhất là bác đạn các bạn đã xác định xong ờ, đúng rồi không thì các bạn dùng lục giác các bạn ờ, dùng hai tay nè các bạn ờ, chịu cho nhẹ ra cho hai cái cổ dê nè ra ngoài và các bạn xây nó cùng một hướng cho hai cái con lục giác ra ngoài nè khi chúng ta siết đó, chúng ta không có xe tới xe lui không di chuyển thì các bạn xem đây và đây chứ đừng có xây con trong con ngoài nhá các bạn siết con này xong các bạn xây con này nữa là nó có thể nó sẽ bị lầm thì tốt nhất là chúng ta di chuyển cho hai con này nằm ngay đây, à, xây mặt ra phía sau để chúng ta dễ siết thì khi chúng ta đã xác định xong rồi tiến hành siết nha chúng dùng hai ngón tay các bạn bẹt nhẹ ra bẹt cái góc ra để gì cho nó cứng cho nó hai con này sát ra ngoài sau đó chúng ta dùng lục giác nha dùng lục giác xiết bên đây nhà lại rồi tới bên đây cái này hai con tán nó tôi đã thay rồi thành ra nó không đồng bộ rồi chúng ta xiết, đó, chúng mình đã gá xong rồi đó đúng không rồi bây giờ xiết luôn nha siết cứng xong xem như chúng ta đã xác tìm được cái vị trí à, xác định vị trí đúng của hai thanh kẹp bánh trục chính đó là cách thứ nhất bây giờ cách thứ hai nha rồi cách thứ hai chúng ta nhả chúng ta vẫn xả ra chứ đúng không xả ra đúng không rồi chúng ta lấy hai cây này ra thì đây là một nửa bánh 26 nửa bánh 26 cái niền chúng ta dùng Ikea làm chính xác nha các bạn tốt nhất các bạn nên ra tiệm làm bản có mấy chục ngàn thôi là chúng ta dùng hoài luôn thì nó là BK rồi chúng ta gác lên Đó. chúng ta vẫn kẹp lại nhẹ thôi vừa tới thôi để bánh BK này còn lúc lắc cũng được nè xong đúng không rồi các bạn xem nha với điều kiện là cái tam cái à, bánh xe này nè tam giá này các bạn vẽ phải đúng sai là các bạn sai hoàn toàn nha rồi giờ ta di chuyển nè đúng không di chuyển đó di chuyển xong chúng ta lấy cái thước đây chúng ta đo qua từ đây từ uh, má trong là hai má trong là của hai trụ uh, cố định trụ chân đó các bạn kéo qua coi nhiều hiện tại là nó 11 à 11 chia làm đôi thì 5 à, năm rưỡi 11 cm chia làm đôi là 5 cm rưỡi đúng không các bạn rồi thì tôi cũng đã làm xong chính xác nha chúng ta di động nè về là sai nè đúng không giờ hôm đây thì nhiều quá nè không đúng đúng không rồi chúng ta đưa qua mà với điều kiện tôi xin lỗi để nói lại cái này cho các bạn rõ nha với điều kiện các bạn cân chỉnh cái phương pháp thứ hai này nè thì với điều kiện cái này là phải là bk tại bk các bạn cắt góc cạnh nó chính xác còn cái này là bằng giấy nha thí dụ nha hiện tại tôi làm bằng giấy các bạn kéo di chuyển như nè thì giấy mà nó mềm mà hai cái mỏ này có thể bóp vô hoặc kéo ra nó bị lệch không còn về bk các bạn bóp cứng như nè hai cái bóp cứng đây nè bạn đẩy đúng không rồi cảm ơn các bạn nha nhớ rồi xong xem chúng ta xong năm rưỡi đúng không khóa nha nhớ hai mặt hai, à, của hai lục giác đưa ra ngoài rồi bẹt hai ốc này ra chút xíu hai lục giác ra xíu trên đầu khóa vừa cứng đừng có cứng quá sau đó chúng ta qua bên đây đó cho hai con này gái vào điểm cố định xong chúng ta đo lại lần thứ hai để xem khi chúng ta siết nó có bị xê dịch không tại hai cánh này là nó nó giống như bản lề các bạn nó nhẹ lắm nha ok các bạn đều rồi giờ siết cứng luôn cứng nha các bạn nếu các bạn siết khóa hai con uh, ốc lục giác này nè hai cổ dây này không cứng á sau này khi các bạn cân bánh ờ, cân ờ, cân bánh cân bánh xe đạp các bạn để vào ví dụ các bạn để vào các bạn cũng phải kẹp lại đúng không các bạn kẹp hơi khá cứng chút xíu là hai má đùm này nó cứng lắm chịu lại hai tán to mà thì hai này sẽ bị chạy cây trục chính đó nè cái trục răng này trục chính nè nó sẽ bị lệch là bạn cần bị lệch tiếp lúc đó các bạn phải cân lại lần nữa nữa thành ra các bạn nên nhớ là siết hai anh này hơi khá cứng giùm tôi thì khi chúng ta cân bánh như vậy chúng ta cũng siết cái bánh này cũng vừa tới vừa thôi đừng đừng có lố tay quá nó cũng không cũng không tốt đúng không các bạn mà siết mạnh quá hai này đó cong thì nó không công đâu nhưng mà bị quạt á nha rồi xem như chúng ta đã xác định được vị trí và tìm được định, à, vị trí đúng của hai thanh đứng kẹp bánh xe nằm trên trục chính nó vừa rồi cân cái à, chúng ta vừa cân à, chúng ta tìm vị trí xác định vị trí của trung tâm xác định vị trí trung tâm của hai thanh đứng nằm trên trục giữa đúng không thì chúng ta có thể dùng dùng cái đầm một cái đầm trước chúng ta tìm vẫn được không cần tới anh này nhưng bây giờ tới tìm cái mỏ bằng cân này nè các bạn không thể thiếu cái này nha bắt buộc phải có các bạn không có là các bạn tìm sai hoài rồi bây giờ chúng ta thay thế vị trí vào hơi chặt chúng ta nhả ra nha các bạn nhớ nha các bạn các bạn dùng ờ, bk nha tôi nói tới nói lưu hoài thì nó không hay quá bk là tốt nhất rồi các bạn vẽ ra công cái ờ, chiều dài của nó nè thí dụ là cái bánh 26 nè đùm trước bề ngang trăm nè cái khoảng này là khoảng cây cốt nè còn à, đây đường phân giác nè còn đây mấy cây câm nè thì cái này thì chúng ta lấy cái chiều nửa bán kính cái bán kính của à, bánh trước bánh 26 là nhiêu thường thường 28 5 29 cm gì đó chúng ta độ phỏng không làm ra rồi chúng ta lấy cái hình này ra ngoài tiệm BK cho nó cắt chúng ta xài cả cuộc đời đúng không rồi khi tìm vị trí của mỏ bằng cân nằm ở giữa trung tâm của cái bánh trước thì chúng ta phải cần cái này không có cái miếng cái à, cái, cái à, uh, miếng giấy này chúng ta không uh, tìm được nha rồi <clears throat> khi chúng ta để cái uh, này vào thì chúng ta xây mỏ bằng cân cho nó sát vào đây các bạn xem bây giờ mỏ bằng cân ra vô nè hai con này hai cái con cổ dê này đã khóa trục chính và trục chính xây và xây nhưng mà đã cố định trên điểm trục chính không có di động được chỉ xây thôi xây thôi ha thành ra hai mỏ này ra vô nè các bạn thấy nó đều rồi đó rồi bây giờ tôi thay thế cái này vào thay thế cái đầm đưa này vào để xác định vị trí của mỏ bằng cân rồi rồi chúng ta để vào và khóa bóp hai mỏ đóng hai mỏ bằng cân lại vừa đúng vị trí của cái đầm trước ha 100 ha sau đó chúng ta dùng một cái câm ha, bất cứ cái à, gì đó mà chúng ta đưa vào đây chúng ta kéo đẩy chúng ta di chuyển nha thì di chuyển thì cái này là bánh xe đó các bạn các bạn vòng tròn vậy nè xe vòng tròn vậy nè đúng không thì cái này là cái bánh xe đây thì giờ chúng ta di chuyển này đưa ra ngoài lúc đó đưa ra ngoài một cách tự nhiên nha chúng ta làm sao mà kéo cho nó đều á đi đều á tự nhiên chứ không có đưa về bên trái như đưa bên phải rồi chúng ta di chuyển cái con à, cái ống răng dưới này cho sao cho cái bánh xe sao cho mỏ bằng cân về đúng vị trí phần bánh 26 26 là bánh này này rồi các bạn thấy hơi lệch về bên kia đúng không bên này rộng đúng không đúng không các bạn tôi nhả ra chút xíu nha tôi dặn ra nó cho bánh lên để cho các bạn xem cho nó dễ rồi các bạn thấy chưa hở bên đây khoảng 3 4 ly đó bên đây hẹp rồi bây giờ để xác định xem có đúng hay không chúng ta lật cái mặt này lại một cái nữa đây giờ các bạn thấy là la vi rồi đó đúng không các bạn vẫn hở bên đây độ hở dẫn bên đây lý do tại vì cái bánh này ta, ta làm đúng nó nằm đúng vị trí nó rồi lật qua bên kia nó cũng nằm vị trí bên kia nó nằm cố định một chỗ nó không có sai còn nếu như các bạn xây cái mặt à, trái mặt trái này lại đó, mà cái bánh cái miếng này nè mà lệch về bên đây là các bạn dễ bạn các bạn làm các bạn sai là không đúng á nha rồi nha chúng ta kiểm tra thêm lần thứ ba đúng chưa các bạn thấy rõ ràng nha rồi bây giờ tôi sẽ di chuyển tôi sẽ đưa cái mỏ bằng cân về phía bên kia trên mỏ bằng cân các bạn các bạn à, dùng cái chìa khóa 19 nhé tốt nhất là chìa khóa dòng dòng dòng nó dễ nha chúng ta đóng và mở nó dễ hơn thì bên đây con 819 đây 819 thì à, bắt buộc chúng ta phải mở bên xã nếu chúng ta di chuyển mỏ bằng cân về bên tay phải thì chúng ta phải xả con tán khóa đó bên tay trái xả trước rồi con nào mới rút mới siết con tán bên tay phải thì nó sẽ đưa mỏ bằng cân về bên tay phải nếu chúng ta làm ngược lại chúng ta siết anh này trước và chúng ta xả xả này sau thì không được nha các bạn nó bị bóp nha rồi nhớ nha thì mỏ bằng cân các bạn biết đó thì à, dùng răng nhuyễn mấy con, con trục phụ nè trục chính trục lớn á, thì dùng răng to để đóng mở di chuyển cho nhanh còn dưới này thì răng nhuyễn nó đi rất là chậm mà cái độ các bạn vừa thấy nó lệch độ khoảng chừng 3 ly 4 ly gì đó thì giờ chúng ta mỏ bằng cân chúng ta không không nên đóng mở nhiều xả ra 1 phần 8 vòng nha các bạn các bạn xem nha 1 phần 8 vòng nha chúng ta về nói bằng cân tôi cũng vừa nhắc các bạn vừa nói các bạn nên tránh nắm ở trên đây khi chúng ta ở nhà đó khi chúng ta di chuyển bằng cân á, không nắm ở đây nắm hai phần chân hai trụ chính nha không nắm mỏ bằng cân luôn chỉ hai trụ chính thôi rồi bây giờ xả <clears throat> bây giờ xả nha một phần tư nha xin lỗi một phần tám ok xả ra một tám chúng ta siết một phần tám ok sau đó chúng ta xem những con xa các bạn nha rồi xả 1 phần 8 tiếp 1 phần 8 dòng tiếp xiết vào 1 phần 8 dòng các bạn thấy đầu hở chưa hở bên đây rồi đó qua khoảng à, đóng lại xíu nha cứ từ từ chậm chậm như thế chúng ta xả ra 1 phần 8 siết giờ 1 phần 8 thì ờ, chúng ta cứ à, lên thế này các bạn nó các bạn thấy đỡ chưa đúng chưa như thế cho đến khi chúng ta di chuyển nó về đúng ngay trung quá tốt các bạn ok thúc hơi mở bằng cân vào các bạn thấy chưa ok chưa mình kéo một cách tự nhiên nhé không có thiên vị bên nào đó ok bây giờ để kiểm tra xem cái này có đúng hay không chúng ta lấy ra chúng ta xây lại chúng ta lấy ra một cách dễ dàng tại vì cái miếng này miếng bạc chặt tông nha rồi chúng ta xây về mặt trái xem như giống như chúng ta kiểm à, lấy bánh trước và chúng ta khi rút cầm đúng chính xác ra chúng ta đưa vào cái à, phụ ta kiểm tra độ hở hai bên nó chính xác hay không sau đó chúng ta xây cái bánh về phía bên kia về thay đổi mặt chúng ta kiểm tra lại lần thứ hai xem coi nó có bị lệch hay không thì cái phương pháp này cũng tương tự thôi nhé rồi các bạn xem ok quá wow, good các bạn vậy là chúng ta đã cân bằng à, cân cái bàn à, chỉnh sửa cái bàn à, rút con mặt luôn xong rồi đó xong là chúng ta không cần khóa chúng ta đã chỉnh nó qua rồi thì xả bên đây bao nhiêu siết bên đây bao nhiêu thì nó nằm đúng vị trí đó rồi chúng ta không thể siết bóp nó được chúng ta siết bóp nó quá cứng á, thì à, khi chúng ta tăng cái độ sai à, tăng cái mỏ bằng cân nè tăng đưa cho đúng theo cái à, sai ba sai niền á thì nó không đi nó cứng quá còn lỏng quá không được các bạn nên nhớ ở nhà khi các bạn muốn rinh bằng cân đi đâu á di chuyển đâu các bạn cứ nắm hai bên này nha chân hoặc bằng chân đế chân hoặc hai trụ chính đừng nên dịnh hai trên này hai thanh này và cái mỏ bằng cần thì à, trước khi à, tôi à, hướng dẫn các bạn à, canh chỉnh cân chỉnh các bạn rút cơm bạc luôn thì tôi đã có sơ lược về sơ lược à, cái phục với cái đầm để khi ta kiểm tra cái cái bánh xe rút thế nào là cho đúng ta kiểm tra hai mặt đúng không bây giờ tôi lấy cái bánh xe đó tôi đưa lên bàn cân này các bạn xem thử nha thì hiện tại trong shop tôi không có cái bánh 26 à, tôi lấy bánh 29 bánh mà tôi đã đưa vào cái phục 700 mà các bạn đã thấy đó vậy nha rồi đây và lấy cái này ra nhỏ quá chúng ta kéo ra đây hoặc chúng ta khóa khóa bánh rồi bây giờ tôi à, tăng đưa cho mỏ bằng cân theo size chiều bánh nha size của niềng ta kiểm tra từ từ các bạn xem thế nào xem như một bên chúng ta đã kiểm tra xong mặt A đi giờ chúng ta kiểm tra mặt B nha chúng ta đã thành công rồi đấy rồi nãy cái đĩa là bên kia bên phải bây giờ chúng ta cho cái đĩa này bên trái chúng ta khóa bằng cân lại ok không các bạn để chứng minh được điều đó tôi sẽ đưa cái camera vào để các bạn xem cho nó dễ hơn nha rồi bây giờ tôi quay ngược lại cho bánh xe trở về vị trí cái mặt tra mặt ban đầu lúc mà chúng ta làm đấy chúng ta kiểm tra là kiểm tra lại mặt kia một lần nữa nha bạn thấy ok chưa trên 90% các bạn xem như à, bài thực hành căn chỉnh bàn rút câm bạc tuôn đã xong và cảm ơn các bạn đã tham